anh em nhớ để ý like share hộ an nha quét quét quét quét không tặng lụm được để dành được không không để dành được đâu bạn ơi không để dành được đâu người anh em hunter về xe cái nhà à bình tĩnh à bình tĩnh à ok ok xe cái gì giới thiệu sự kiện á thôi mấy cái đấy thì tôi tí anh át luôn mèo gà làm mốt cho anh nhá thích cái gì thì xe chứ còn bây giờ anh là con người công việc ngày bao nhiêu ngày stream 10 tiếng đồng hồ thời gian đâu mà ngồi post mấy thứ vớ vẩn em hiểu không mèo gà vớ vẩn dỗi lòi ra nếu ngày mai Bận mà, một ngày tôi bận lắm, mẹ stream 10 tiếng, mười mấy tiếng. Thế bây giờ tôi không thể stream thì các ông lại bảo là anh không thể stream, anh lười như con chó các thứ. Xong rồi bây giờ tôi bảo tôi bận tôi phải stream nhiều thì các ông ông lại bảo là tôi sạo lìn. Dỗi kinh khủng. Ui, ván này đồ ngon rồi, ván này đồ ngon rồi. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. dark should feel me. Tiêu, tiêu, tiêu. Mã này là về cơ bản là đồ đạc là tươi đấy. Bây giờ bốn con này ra thêm hai đồ nữa là là ở mức độ là chấp nhận được này. đợi xong nhưng không vô game mà bị đăng nhập lại có nghĩa là sao có nghĩa là lag quá đấy có nghĩa là đông người quá chứ sao ui ui ui ui ui ui ui đi mẹ lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi tôi nhìn thấy cái thanh đồ của tôi nó mẹ thật đấy vãi cả lìn thế thì khôi lấy cảm thấy khôi cần thì khôi lấy thôi chứ còn bây giờ thì chứ bây giờ khôi cần mà mình lại không đưa thì khôi lại trách thì không được Má, mẹ đồ còn tràn ra đất đấy, kinh thật Tôi còn chưa định hình được là tôi phải chơi những cái đồ gì Vô cực kiếm ấy này Từ từ lên TF Má, được trận đồ nhiều sướng thật chứ Con này lại đánh băng tộc rồi à? Con này lại phải đánh băng tộc rồi các bạn ạ À ok ok ơ ờ. ơ thế éo nó ván này mà lại không ra một con gunslinger nào khác ngoài con chistana nhở comes boom cả huyết kiếm này đủ cả huyết kiếm luôn này ma nó ngon Chết luôn Chitana Đồ thì nhiều nhưng mà cờ thì lại như cứt Đấy Để im xem nào Băng tộc ra phát tôi đánh ngay Yên tâm Bán này mà ra át sớm tôi thắng ngay À tôi đánh ngay Con này cute nhỉ Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Cảm ơn Thành Trung tặng sao nha. Bây giờ nó vẫn còn nhiều lỗi lắm các bạn ạ. Cứ bình tĩnh, từ từ để còn fix lỗi dần. Em không thể biết phải làm sao Con tim anh nhói đau từng cơn em ơi Chắc là bán này đánh ờ, một là băng tộc, hai là noble Sắp sửa bán Chitana này Chitana 3 cũng bán Chitana 3 thì chơi còn không thì Chitana 2 bán luôn Cho vài round nữa mà không ra Chitana 3 bán luôn Em sai rồi Em sai rồi Xin anh một lần Thôi lấy cái Đúng ra là lấy con gấu này thì đẹp hơn Nhưng mà thôi kệ Không cần xin em một lần hãy nói em yêu anh Ôi đi mẹ Chitana ba thật các bạn ạ Thế thì bán này tôi lại phải đánh Gunslinger rồi Bán này phải đánh Gunslinger rồi đừng rớt xa kỷ niệm anh vẫn ở đây ngóng chờ em giờ em ở đâu sao em đã đánh rơi tình anh hãy quay về đây bên em ừ chưa có tanh team này chưa có tanh nên là vẫn rất yếu em như gục ngã chìm đắm trong ly rượu cay Gunslinger Gunslinger với cả bằng tộc Attack on other enemy in range Thế cửa. à? để xem bốn gunslinger này có mạnh không nhá chưa mạnh lắm chưa mạnh lắm cứ từ từ chưa mạnh lắm các bạn ạ cứ bình tĩnh bình tĩnh từ từ sẽ nắn nắn ra bao giờ bằng mạnh thì thôi ai ra vậy con vega này ra lắm thế nhở nịnh nọt hay như nào một hai ba ô bạn bạn không chơi về nữa không chơi về nữa nhiều cộng một quá đi. cảm ơn nguyễn lê nha trận này đồ nhiều nhưng mà cờ nó ra yếu quá tí thì ăn tiền đấy cờ xấu quá 5 ờ, trên 5 xem có thằng nào chơi AP không nào. 73% máu. Mà từ nãy giờ không lên được con Tristana 3 nhỉ? Mẹ bọn nó đã có tim băng dùng cái này cờ của nó toàn cộng 2. Tôi dướn cái bộ Gunslinger quá. Chưa con nào lên hai cả. Cờ nhiều cộng một quá. Astana sắp lên 3 bán đi thì cũng khá tiếc ấy. Nhưng mà cuộc nhưng mà cuộc sống mà nhiều khi mình không không thể control được mấy cái điều đấy. Wow. chuyển có băng tộc có kịp không nhở bây giờ bán tristana đi chuyển có băng tộc này bán sạch tôi chuyển cái băng tộc tôi đánh đây đi đưa. <laughs> đi cát nữa thua rồi phải bình tĩnh phải bình tĩnh rồng này rất ngon đây này đi em xem thằng nào lấy nhưng mà mình không đánh bộ rồng tôi đang đánh bộ băng tộc ván này ad không một tốc độ đánh thì làm sao bắn á cha biết thế thế nó vẫn bắn vẫn ra tên mà tôi thấy nó vẫn vẫn bắn được ra tên mà chứ tốc độ đánh như thiếu gì cách đây này đây là tốc độ đánh chứ đâu này đây đây chính là tốc độ đánh này thì quay thì tốc độ đánh thích thì đầy tốc độ đánh luôn một hai ba ranger bốn ranger rồi nhịn nốt tên này xem nó như thế nào nào Ui, thằng này đã có mẹ con ba rồi này. Trong khi mình đánh toàn cờ một thì mẹ ông đánh toàn cờ ba. Bất tử. Vẫn yếu quá, chưa có đam. cái đội hình này toàn cộng một yếu quá. Thôi 41 máu là cái ngưỡng máu bắt đầu nguy hiểm rồi, bắt đầu phải phải roll bung tiền ra để roll này. dưng ra con chó sói làm cái chó thế nâng cấp xong bán vẫn hòa tiền mà có bị lỗ đâu À, thì mẹ mày cũng bất tử, cũng bất tử, ghê ghê. Ghê. Con nào ba đây nhở? bắt đầu có những ván thắng của mình rồi đấy level 3 Nên anh lùi bước về sau Kenen một con nữa là có element đánh cái này một con nữa là có element đánh cái này ba galaxia em hiểu sao bọn băng tộc ván này nó trốn đi đâu hết thế nhở những cái câu hỏi nào mà tôi cứ bị lặp đi lặp lại nhiều anh em trả lời hộ tôi với nhá nhiều bạn vào theo dõi livestream sau mà không biết thì anh em trả lời hộ cái ơ ờ, thua này ơ ờ, thì mẹ thua mấy con chó này điêu thật lười xếp đội hình thua mẹ luôn này chập ô sắp lisandra ba rồi này đây rồi I was forged by winter. áp cấp để tiền áp cấp 26 round sau lên cấp luôn 1 2 3 4 5 6 mình cũng 6 Rồi đóng ba con ven lại, đóng ba con ven lại. Ăn lìn luôn. Đi uhm, thằng này chơi nhiều hunter à chơi nhiều ranger này một hai ba bốn glacia bốn glacia Tremble at my roar. đã Sia Ranger Hết mẹ tiền à <clears throat> Chán nhỉ con ad 3 tiền khó ra thế Toàn phải đánh ad 1 ạ Bây giờ con ad 2 có vẻ tuyệt vời không Bây giờ con ad 2 là tuyệt vời luôn lên được con Lissandra 3 cho nó gọn bản đồ cũng được. Ui, Garen này. Ai da. Dalit Baglasia Hết mẹ cái slot rồi Yếu quá Bộ này thiếu đam quá Toang rồi Lần nào đây tôi đánh băng tộc cũng bị thiếu sát thương toang ấy nhiều khả năng là toang rồi đấy save money thìa vàng này nhưng mà con này về nó bị ghép với thìa luôn con này lấy về nó ghép với thìa luôn nó ghép với cái độ tốc độ đánh được cái blade master à được cái gươm vô danh à nhưng mà thôi cho nó lên hai đi cho nó lên hai đi Thế biết có lật kèo được không khó kinh khủng cái thìa này về không có tác dụng cái thìa này về này bị ghép mất đồ luôn rồi Blaze Master đúng lúc nó già thì cày thế Hum. O Isaio. đánh team này khó lật kèo lắm rất khó lật kèo Thế có tiền mà lên 8 cái này phải có tiền lên 8 thì máy ra. Thôi sao dưới này con As 2 gọi là gọi là gọi là thôi cũng chưa ăn thua lắm. Toàn quá Đi săn ra mãi không lên ba đi Có tí nhớt mà chơi chứ Bây giờ hack đâu ra được con Garen 3 Garen 3, Lissandra 3 Thì may ra thì còn đép được May ra thì còn lọt được top 3 May ra lọt được top 3 Sao không mua gấu 2 rồi bắt đầu mua Garen 3 gì Thì câu trả lời đơn giản là bây giờ kể cả gấu có 3 cũng chả có slot mà nhét vào Anh em hiểu không Bởi vì bị full slot rồi Thế nên là cái con gấu 3 hay gấu 2 bây giờ vào nó cũng không có slot để mà nhét vào nữa Cái đội hình là đội hình này là đội hình fix cứng rồi nó không không thay thế được con nào cả ý các bạn bảo là thay con gấu hai này cho con garen hai này gì tôi sắp lên garen ba rồi này mà tôi để này tôi còn được hai nai này để ở phía trước thì nó còn block được đam nó còn nó còn đép được này gấu đây là một con nhiều tiền con ba tiền với lại là tác dụng của nó không nhiều lắm nó không có cc mà con này phải có đồ thì mới khỏe cơ gấu nó phải có đồ mới khỏe không thì khá là u lì my roar. Gấu ra đầy này, bởi vì bọn nó không mua nên nó ra nhiều lắm. Mà tôi đang muốn up cái bọn này lên 2 lên 3 thì nó mới đép được. Thua thua thua thua thua. Hết tiền. Ván này hết tiền này. Hay quá, con Leona của nó bị tắc con leona bị tắc may quá bên kia xếp đội hình sai mình đép được thêm round nữa chắc hết rồi đấy mọi thứ đến đây có lẽ chấm dứt rồi đấy chút anh rep inbox em với nhau ok duy phương ơi ok bây giờ là level 7 là cái tỷ lệ ra con một tiền cho con garen nó sẽ ít đi nhiều ơ thì mẹ con akali này bị điên à akali mày bị điên à bây giờ đến đến đến tiết mục tích tiền để lên cấp rồi ít nhất phải lên cấp 8 8 con cờ thì mới đánh được thằng top 1 vừa thua này ngon không tệ không tệ lắm tạm chấp nhận được bắt đầu tiết kiệm tiền bắt đầu tiết kiệm tiền hú hồn cái lòn còn nguyên này này mấy thằng này cũng không cần lên lên cái level này nó chỉ cần lấy chất thôi này. Ông dùng hết tiền ông rôn đi mẹ. Thằng này băng tộc là cũng đáng gờm này. Đấy, gặp nó luôn đây này. Rất đáng gờm đấy, nhưng mà thằng này xếp ngu con Leona của nó các bạn nhìn này. Xếp con Leona gần như không có tác dụng gì cả. Mẹ đứng im từ đầu đến cuối xong ra phát chết luôn. Thông minh lắm Thông minh lắm đồ ngu ạ Ok Được, đội bạn chấp kèo, đội bạn chấp kèo Từ nãy giờ nó vẫn xếp đội hình y hệt như thế đấy Có Garen không? Trong này không có Garen à? để biết lấy con gì? Brand thì lên hai rồi Ôi là cái cung gỗ Lấy cái cung gỗ về vứt cho con Kinred Vứt đồ cho Kinred đội hình này không biết lấy cái gì nó cũng chả có băng tộc nào trong đấy cả đây thôi rồi ok ok ok ý trời ý trời ý trời vứt đồ cho kinred cho kinred bắn Lấy cái bất tử ừ. Khỏe phết rồi đấy 46 trừ 16 là bằng bao nhiêu? Bằng 30 à? 30 vàng Chắc là nốt rau này hai rau nữa Phải hai rau nữa mới đủ tiền Ô, thằng này đánh đội hình thì mà dị hợm này Kaksadin Tuổi cái lìn cho nó nhanh Quang Bola ra Quang Bola ra Đéo kịp Quang Bola rồi Úi ôi Ôi hú hồn cái lon còn nguyên Mày quá Không bán này tôi không tôi không không không đánh không đánh rồng Cái gì nó ra cái đấy Không thèm mua luôn Tích tiền Tôi sẽ lấy cái internet cộng 3 này Tích tiền đến hai hai tơn nữa nếu như mà ông trời mà cho win nốt round này là coi như là tỷ lệ vào top 3 là sẽ cao hơn một chút. Mấy thằng này là mấy thằng tức là nó chỉ thế này. Gặp thằng nói chung là tôi bây giờ tôi không sợ thằng nào cả. Trừ khi đen lắm. Trừ khi đen lắm ăn quả CC nó nó kiểu mẹ hóc hiểm thì thì mới thua ván này thôi. Chết mẹ Kenen luôn. Bù la ra. Ok. Ok. Ui, Garen xoay đẹp quá ngon rồi ngon rồi ngon rồi ngon rồi ngon rồi ngon rồi ngon rồi cảm ơn lê trung kiên tặng sao nhá game này vĩnh viễn bây giờ vứt thêm một con băng tộc vào nữa là perfect Mà các bạn biết tầm này là vứt con băng tộc nào vào đẹp nhất không? Đó chính là Anivia. Tầm này kiếm được con Anivia đẹp nhất. Bởi vì sao? Bởi vì Anivia thì tôi sẽ vứt con Kennen này đi được. Như vậy là tôi sẽ vẫn có 3 Elementalist mà lại có thể có 4 Glacia. Bây giờ là tôi thèm nhất là con con con con Anivia còn cái slot tiếp theo tôi có thể vứt thêm một cái con ở tộc khác vào để ghép một cái bộ khác ví dụ như tôi sẽ tìm một con phantom để tôi ghép phantom này disram à? được của nó đấy nhỉ disram đây bây giờ mới bắt đầu lên này bây giờ mới bắt đầu lên này phantom này sao nhiều lợn thế mẹ lợn gà nó tự dưng ra nhiều thế Khả dinh chết luôn <laughs> Bị phantom Bị phantom mà đốt máu Đi ra chúng mày Chết con mẹ chúng mày đi À được được được được được Thì mẹ quả CC chất lượng đấy Chim ưng Chim ưng Có thêm một búa băng là được thêm một băng tộc cái gì Ừ cái hướng cái hướng đấy cũng hay cái hướng đấy thì cũng không tệ lắm khá là thông minh ấy, nhưng mà điều kiện đang không cho phép các bạn ạ kêu này noble không tầm này bắt kêu và là không hợp lý Ơ, à, tôi vào top 2 rồi này. À lại cái thằng xếp Leona ngu, thằng này thua chặt rồi. Coi như nó xếp là bị phí mất con Leona mà con Leona bị đốt phát còn 100 máu đây. <laughs> Leona đứng im từ đầu đến cuối. <laughs> Lại còn bất tử cho Leona những bố thằng hâm Ôi, thằng này xếp cờ sai. Thằng này thua rồi. Ơ, sao ông Eco ông chửi tôi? Đờ mờ an hay vãi thì tôi thì thế mà cũng bị chửi sẽ thật chứ lị hết chả con gì là mà vương vấn cả à thằng này xếp xếp lại rồi bắt đầu xếp bớt ngu hơn một chút xíu rồi chả giải quyết vấn đề gì với tôi thì cũng chả giải quyết vấn đề gì tỷ lệ thua thì là cũng có đấy tỷ lệ thua là có đấy nhưng mà không cao lucian chết đến đít mẹ vừa ra còn trăm máu bù la băng ra ok bù la băng gái không gái tôi tôi khiêm tốn tôi vẫn quán triệt cái tinh thần là hướng đến một người streamer với một cái đức tính quý báu ấy là khiêm tốn không không không gái không gái không gái bởi vì chắc là bạn nhường chắc là bạn nhường mình chứ chứ thực ra thì cũng có gì đâu mà gái có gì đâu mà có gì đâu mà gái đâu khiêm tốn mà tên tôi này an khiêm tốn mà thế cái việc mà các bạn thấy tôi mở bát một cái buổi livestream mà một ván nhất thì nó cũng nó cũng quen rồi mà nó cũng quen mắt rồi mà có gì đâu à, một cái vấn đề lớn trong cái bán vừa rồi ấy. một cái vấn đề lớn trong cái bán vừa rồi của tôi là nó vừa đỏ mà lại vừa đen tức là đồ thì rất nhiều đồ dùng rất nhiều cũng rất là thích nhưng mà đen cái là cờ lúc đầu nó ra nó bị xui quá toàn cờ cấp 1 thế nên là máu nó bán hơi nhiều máu nó bị bán nhiều quá thế nên là tôi bị toang cái cái khúc đầu là hơi nhiều máu tôi xuống còn 7 máu sau đấy thì tôi lại ờ, đó thì tôi sẽ lại ờ, bật lại được khi mà tôi đã ghét được một cái đội hình mà nó đã vào co item rồi nó nó nó đã vào một cái mà có được cái điều kiện thắng rồi thì thì tôi bật lại được tôi bật lại được